làm người điên trong hương hoa tình ái anh chỉ là người say bên đường em nghĩ thấy anh đi đi người điên không biết đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao anh lẽ nói trời lặng đông chưa anh cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui để mặc anh lắng OK 哈。